dạ nó được ba đứa con nuôi ba cháu ngoại nữa dạ ba thêm ba cháu rồi lộn thêm đứa người ta ăn bánh xèo người ta bỏ nữa ủa là à, sao cô chú tôi bán bánh xèo vậy nè cách đây 2 năm có một người đàn bà lại ăn một cái bánh xèo năm cái bánh khọt dắt theo một đứa con hai hai mẹ con ngồi ăn ăn xong cái là đứng lên đi lúc nào tôi cũng không biết cũng không như bán đông á chú dạ bán đông á cái đến lúc hồi con bé này kêu bà bà con buồn ngủ cái mình nói trời mẹ đâu đã con đâu bữa mẹ con đi mất tiêu rồi à, vợ chồng tôi uh, tới đây đó thì uh, cũng để là kể lại những cái chuyện tình ngày xưa nó nó nó nó đẹp à, vậy thì chú còn nhớ ngày xưa xưa lắm rồi chú đã gặp cô trong trường hợp như thế nào cái uh, ngày xưa thì uh, tôi cũng đi dạy học đó, thì tôi có quen với một cái người bạn đó là con của cái bà gì ruột bà này khi mà hòa bình bạn nó về quê đó. thì cái ờ, đợt đó cái sau 75 nó thì tôi cũng buồn quá cái ờ, thằng bạn tôi nó mới nói thôi đi ờ, nó rủ xuống dưới quê chơi quê chơi đó nó là bến tre bạn dắt về nhà cái bà gì đó thì cô là thờ mây đó thì lúc cái thổi đầu nhìn cái là tôi kết rồi à, bãi đẹp lắm dạ hoa khôi này đó yeah. Dạ. đó là cái cái cái vùng đó là thuộc dạng xứ hoa dừa. khôi dạ giang đứng bến tre là là vậy đó tình cờ đi qua bên nhìn bên bên, bên nhà nhìn thấy thôi yeah. Dạ. tôi thoáng cũng không có nói không nói gì hết không. rồi đi về sài gòn dạ đi về luôn lúc đó là dạ. chú mấy tuổi lúc cũng có đợt đó cũng có hai mươi mấy rồi à, hai mươi mấy, hai rồi hai mươi hai vậy là cô cũng hai mươi hai cô cái ngày đó khi mà chú qua gặp sơ sơ vậy cô có để ý gì tới người đàn ông sài gòn này không dạ không chắc lúc đó cô cũng không biết là có người để ý mình không biết người để ý mình thì ảnh qua nhà ảnh chơi thì mình cứ nghĩ là bạn của con gì thì mình không quan tâm không quan tâm thế là ông này ông về một lần đầu ông về lần hai thì ông nói với bà dì tôi sao thấy cái cô đó con thích cái bà dì nói ừ mày tiến tới đi cô đó là cháu của tao đó mày về mày nói bố mẹ mày xuống đi chị tao gả liền cái này ông về ông nói ba mẹ ông thì ba mẹ ông bận quá không đi được mà để cho ông bác mà lại chúa tôi ông bác ông đi xe đạp ông bỏ lên xe đò ông bỏ lên xe đò xe đò dừng ở ngoài chợ ba tri thế bác đạp từ chợ ba tri mà vô tới nhà là khoảng 5 cây số thì ba mẹ thấy cái cảnh mà ông bác đi vậy sao mà thương quá <laughs> thương quá chắc nghĩ là nhà người ta đàng hoàng chỉ có vậy thôi cái rồi ổng cũng tới lui tới lui hoài từ thành phố mà về tới ba tri á một trăm bốn cây mà ngày xưa đường nó khó đi lắm rất là gian nan cực khổ mà cứ mà tuần nào cũng xuống hết trơn á mà không có nói chuyện mà ông giờ mình thì mình cũng liếc lại nhưng mà mình nói trong bụng quỷ này làm gì cứ dồn hoài vậy <laughs> ba không xuống thêm một lần nữa ông nói là thôi bây giờ ở ờ, bên gia đình tôi có đạo nếu mà đồng ý mà gả cháu thì phải cho cháu về trên đó để học đạo dạ. rồi cha mẹ tôi nói là thì ờ, nếu mà thương con con thương đâu rồi bố mẹ ưng đó thế nên đàn trai người ta biết thôi giờ đi dám dặm ngõ tại vì xa xôi quá cưới hỏi một một một một lễ luôn khổ cô không chịu sao gả được lúc đó cô chưa chịu luôn mà dạ dạ nói chung là chịu không chịu nhưng mà nhìn thấy thì cũng thích đấy nhưng mà không nói chuyện <laughs> nhìn thấy thích dân sài gòn là cũng thích à cũng thích hả ôi đẹp trai lắm à. đẹp trai lắm mà mình cũng đẹp gái lắm mà à. không biết mình đẹp cỡ nào thì không biết mà thấy ông đẹp trai thì biết là cũng khoái đúng không dạ dạ thì cũng khoái nhưng mà sao lúc đó chú không có tỏ tình gì trơn vậy cứ nhìn nhau vậy hoài vậy ông bà xưa dí rồi mình theo nếp nam nữ thọ thọ bất thân à. nắm tay không được rồi tới dạm hỏi xong rồi sao nữa thì dạm hỏi xong rồi mẹ uh, dắt về sài gòn dắt về sài gòn để học đạo mà nhưng mà hồi đó à, gia đình nhà của nông xã tôi khá giả có nhà riêng ở trên à, xóm mới rồi dắt mà hai vợ chồng tôi sau này ở tôi nói thôi bây giờ tôi ở đây tôi học ban ngày con mà ông ở đây ban ngày với tôi và tối ông phải về nhà với ông được ở đây với tôi cái ông ờ tối tôi về rồi đó về ở đó con mình cũng chấp nhận ở luôn học được hai tháng mà trả thuộc kinh nào <laughs> rồi sáng ở chung với nhau rồi có nói được cái gì với nhau không cô cũng chú có nói ổng nói gì tôi trả lời nấy chứ tôi cũng chả nói, nói gì lại có giờ nói tiếng yêu đương gì chưa nói trọng mà mà nói sao à, à ấy giùm vô ấy kia à. hay là à, ấy ấy lấy à, nhờ, nhờ ấy. lấy giùm cái này à. không yêu tên luôn hả không Trời ơi. nhưng mà lúc đó là trong lòng của chú như thế nào lúc đó thì chú không có tỏ một cái thái độ không tỏ thái độ nhưng mà mình biết là mình thương người đó rồi sau khi học đạo xong rồi cô ngược về bến tre dạ dạ rồi Vậy dạ tổ chức đám hỏi đám cưới dạ một, rồi một tổ chức đám cưới là một đám luôn bao nhiêu mà. lâu thì tới đám cưới hỏi dạ ba tháng sau ba tháng sau dạ ngày mà rước dâu dạ. à. thì à, bên đàn trai bắt đầu đi xuống dưới đó thì cũng ờ, làm lễ ờ, trên bàn thờ ông bà đó rồi giận họ bên ờ, đàn gái đã mình ở xa chứ không phải là ở gần mà rước về ờ, ờ, nhà gần đó ở lại một đêm mà ở lại một đêm thì sáng sau mới về đêm ờ, coi như là cô dâu chú rể đồng phòng phụ rể nó xỉn quá rồi thế vô trong phòng đó nằm xong tới lúc tới tôi cũng xỉn quá thế là hai ông ngủ luôn hai ông đồng phòng chung nhau luôn trong đó dạ ngủ chung luôn hai ông nằm trong phòng à, đồng hai ông đồng phòng chứ không phải là cô dâu ờ. Ờ, chú rể đồng phòng ra cái câu mà chỉ có đàn ông đem hạnh phúc cho nhau là đúng hả là xuất phát từ đó đó dạ. Ủa, lúc đó cô dâu ngủ ở đâu dạ, cô dâu ngoài chơi với bạn trời đất ơi <laughs> xong cái ông ông chú rể phụ ông vô duyên như vậy ổng xịn quá ổng cũng không quyết uống rượu đế xuống dưới gặp người ta ép thì ổng vô ờ. nằm trước ông này nằm sau <laughs> trời dễ thương quá trời sau cái đám cưới bao lâu thì mình mới đặt nụ hôn đầu tiên đối với cô cũng về một thời gian thời gian luôn hả không có thời gian đâu không có thời gian đâu cái bữa đó đi đóng dâu xong rồi về về nhà ăn uống rồi bà già về nhà cửa còn quá trời luôn cái ông kêu thôi giờ mệt lắm em ơi nghỉ đi rồi ngày mai dọn vậy là hung luôn vậy là hung luôn hung bất ngờ hung tôi không biết chụp ôm hung đại dạ hôn đại là hôn lén à. dạ, đó dạ, hôn dạng là vậy thì mình cảm thấy thì thôi hôn hôn cưới rồi mà <laughs> là chịu luôn đúng không à, chịu luôn hôn trước thì dạ, dạ, tính gì tính hôn trước tính thì tính mà thực sự mà nói chú Quỳnh Linh hồi đó lấy nhau là như vậy là tôi cũng chưa có thương nữa chả thương tí nào không thương gì hết vâng mình nghĩ là nhà xa rồi nhà nghèo rồi em đông rồi tự nhiên lấy chồng về đây như thế này chẳng có vui biết vui là cái gì thế một thời gian sau rồi mới à, có bầu sanh được một đứa con đầu lòng rồi kiểu như thì à, mình nằm cử đó rồi tất cả những cái dọn dẹp hay là ăn uống hay là những cái gì là đều ông này ông làm hết bắt từ đó có một đứa con đầu lòng rồi mới, thương, đấy. lúc ngày xưa người ta lấy nhau cũng vì bổn phận và nghĩa vụ với gia đình dạ hay nha ngày xưa hay chứ giờ dạ, không biết sao lấy được hay cái chỗ là... này nó quyền linh với ngọc lan nè cái đợt đó tôi chở bài đi xuống cái dốc an dơn thì nó đổ tù xuống này bắt đầu leo lên nha, đạp xe đạp lúc mồ hôi mình cũng cố gắng mình thương mà trời ơi muốn cưới vô lẹ cứ thế đạp thế bà nói mệt không anh nó không không mệt xong mà lấy khăn rút chậm chậm chậm chậm này à, bắt đầu tôi đạp là cỡ nào cũng được nha sau một cái thời gian đó một năm sau có đứa con cũng trên cái con đường đó cũng xe đạp đó cũng cái xe đạp đó tôi chở bà ấy với đằng sau một đứa bé cũng đạp đến cái con dốc đó thế đạp mệt quá hỏi mệt không anh lúc đó tôi sùng rồi đó nha mất cái gì mà mệt quên rồi hai kỳ khác nhau một thời kỳ mệt gì mệt rồi ờ, thì mệt sống mệt chú nhưng mà sau khi mình nạt người ta xong cái mình có cảm thấy là ủa sao mình thay đổi nhiều vậy không không cũng có lúc tôi suy nghĩ chứ nói mình mình nói hơi hơi quá nặng rồi sau tôi cũng nói dịu dịu lại lúc đó cô bực mình không cô dạ tôi ghét rồi tôi không có thèm nói chuyện mình thinh vậy đó hả có ghét rồi mặt bư bư bư bư không trả lời đi mà không trả lời lại mới tức thà là chửi đi còn hay là nói rồi mà không nói không nói câu nào tức lắm cũng mất một tháng một tháng luôn một giận tháng. nhau một tháng luôn một tháng không nói nói với anh luôn nhưng mà lúc đó thì tôi à, hàng gắn lại cái tình cảm là bằng mình cứ thân thiện thí dụ ờ uh, chăm cái này lo, lo kia xong bắt đầu gài gài gài với từ từ nói xong bắt đầu nói là tôi mừng sao cái vụ ờ, giận nhau xe đạp đó thì chú có chở cô đi xe đạp lần nào nữa không dạ không thì đó mua được xe mua rồi honda rồi thì đúng hết <laughs> rút kinh nghiệm cô chú được mấy người con rồi Dạ hồi đó thì như vậy là năm 78 sanh một trai yeah. Dạ. Năm 80 sanh một gái yeah. Dạ. Năm 82 sanh một trai à, Nhưng mà dạ, cái thằng nhỏ nhất nó bị bệnh nó mất Hồi đó cái công việc làm ăn của mình cũng chưa có có, chưa có ổn định Rất khó khăn Cũng uh, cố gắng mình mình vượt lên Nhưng những khó khăn đó thì có bao giờ cô nghĩ rằng Tại sao mình lại phải lấy người đàn ông mình không yêu Để bây giờ mình khó khăn không? Dạ không Cha mẹ ổng thương không lắm Mới có một hai cháu đầu bà quý lắm cứ một tháng hai tháng bà về một lần cái bà lén lén ngó cái lu gạo cái còn hay là hết nếu mà hết á là bà lại mua cho năm chục ký hay là trăm ký rồi à, thỉnh thoảng là cũng cho tiền bà già bà rất là thương với hơn nữa tôi chịu khó lắm chú hồi xưa chưa có việc làm á thì tôi làm may ca lá coi như làm suốt ngày nhưng mà cô lúc đó đẹp lắm chú có thấy có bóng đàn ông nào ve vãn ve vãn xung quanh hay có ghen gì không dạ có chứ có lúc đó tôi nó mới nói bà xã cái đó ăn thua em thôi có nói nhau trước rồi bây giờ cái tính anh như vậy vậy vậy đó em có chấp nhận không đôi lúc cái này này trong làm ăn giao tiếp chuyện này chuyện kia bạn bè trong đó có cả bạn gái nữa thì nó nhiều cái tình tiết rồi đôi lúc nó va chạm rất nhiều tình huống thì cái đó em không nên ghen tôi cũng để cho bà xã tự do thí dụ trong cái vấn đề làm ăn cũng phải để cho bà tiếp xúc cùng là thí dụ phụ nữ hoặc là đàn ông lúc đó chính em là cái người nhận xét giữa người chồng và cái người bạn em đang làm ăn nó như thế nào yeah. Dạ. em có một cái nhận thức tôi có nói rõ bà ấy hiểu điều đó bà xã bà ấy rất chung thủy à, mà cái chủ đạo mà giữ gìn cái hạnh phúc gia đình có bền vững tới ngày hôm nay hay không do người đàn ông mình dạ vậy thì cô chú cho con hỏi là à, từ cái lúc mà cô chú yêu nhau rồi lấy nhau cho đến ngày hôm nay mình có trải qua một cái biến cố nào khó khăn nhất trong cái cuộc đời của mình không dạ có có có nhiều có lúc đầu là có bầu một đứa con đầu lòng à, hồi xưa thì mẹ ruột cứ bắt là à, ờ, đẻ đứa con đầu là phải về ấy mẹ chứ còn ở sài gòn không có kiên kỹ rồi sao này con khổ ai ngờ đâu lúc sanh thì cháu nó lớn quá không sanh được mà dưới không có phương tiện sanh ra đứa bé chết đứa bé chết thế là về trên này bà già bà bà chồng bà không có đồng ý bà cũng buồn là tại sao mà lúc ban đầu mà để cho mất thì từ cái chỗ đó mà có một cái kinh nghiệm lo sợ vừa sợ mà vừa buồn chậm chút mà chết cả mẹ cả con ngày xưa thì cái điều kiện về ờ, y tế nó kém dạ nó kém không Bây có giờ thì ờ, không có điều kiện ở đâu nó cũng khá lên rồi dạ ừ. rồi trong cái chặng đường đó khó khăn như thế điều gì mà khiến cô vẫn yêu thương người đàn ông này vẫn tin tưởng người đàn ông này dạ nó đúng ra vậy nè chú Quỳnh Linh cái thứ nhất á là tôi nhìn thấy ông xã tôi ông thương vợ thương con dạ. cái thứ hai á, là ông chịu thương chịu khó dữ lắm cái gì cũng làm được cái thứ ba là ông không có nhậu ông có nhậu nhạt lắm ra người ông nó minh mẫn bình tĩnh còn ông này được cái cái bản chất của ông hiền lành chưa bao giờ lớn tiếng với vợ ngoài trừ cái bữa xe đạp đó thôi đúng không <laughs> dạ cũng có lớn tiếng cũng có một lần không biết cái chuyện gì nè ông lấy cái chợ luôn nhà cái chợ ấy quét nhà ông quất tôi cái xong ấy tôi mới nhảy lên ly văn tôi chụp được cái chợ lông gà tôi quất lại <laughs> tôi quất lại thì Đúng nhà rồi. hồi xưa à, xây cái tường cái nhà nhưng mà có xây cái sân xây cái bức tường có cái bông gió nuôi con chó đập cái lỗ để cho con chó nó chạy ra chạy vô đi ra ngoài tôi quất ông cái tôi nhảy xuống tôi bỏ tôi chạy tôi chung vô chó tôi chạy ra tôi chạy ra cái cửa tôi quay lại tôi dòm tôi liếc tôi dòm thấy ổng đứng không cười tôi tức quá tôi ngồi bên nhà bà con ổng tôi chơi tới tối tôi mới về tôi về tôi nói tôi nói cho ông biết tôi làm làm vợ ông nhưng không phải làm con nha tôi không hay không phải thì ông nói tôi với ông có được chỗ ông quất tôi ông quất tôi rồi chơi lại tôi không nhịn đâu rồi ông chửi tôi tôi chửi lại chứ đừng có nói mà nói sao tôi hổn ông chơi tôi đâu tôi chơi tôi đó tôi không sợ đâu cái tiền tôi ông thấy tôi dữ á ông ớn nhưng mà chú đánh cho cô trúng không trúng đau mấy cái một cây một rồi là con cái bỏ chạy rồi là có bỏ chạy chung luôn chó mở cổng không kịp mà nó, cái à, ấn tượng nó nhất cũng có một cái lần đó nay bài khai tôi giấu bài khai phụ nữ bánh tre mà trời ơi cái cái lò đúc cách mạng đội quân tóc dài mà sợ ai đúng không con đúng rồi chống viêm xoan nghẹt mùi hát hơi thông xoan tán nam dược bạn ơi nhớ dùng đọc kỹ những sử dụng trước khi dùng bây giờ thì uh, ai sống với cô chú dạ có đứa con gái ờ, nó sống chung dạ nó được ba đứa con nuôi ba cháu ngoại nữa dạ ba thêm ba cháu ngoại. rồi lộn thêm đứa người ta ăn bánh xèo người ta bỏ nữa ủa là à, sao cô chú tôi bán bánh xèo vậy nè cách đây 2 năm có một người đàn bà lại ăn một cái bánh xèo năm cái bánh khọt dắt theo một đứa con hai hai mẹ con ngồi ăn ăn xong cái là đứng lên đi lúc nào tôi cũng không biết cũng không như bán đông á chú dạ bán đông á cái đến lúc hồi con bé này kêu bà bà ơi con buồn ngủ cái mình nói trời mẹ đâu mẹ con đâu bữa mẹ con đi mất tiêu rồi lúc ông xã tôi cũng ra tôi kêu trời tôi chết rồi ông ơi con mẹ nào nó ăn mà nó bỏ con bé ở đây bây giờ làm sao cái ông biểu thôi giờ dắt nó vô nhà cho nó ngủ đi thì tôi mới dắt nó vô nhà tôi bỏ cái gói tôi bỏ cái quạt cho tôi biểu con ngủ đi rồi bà ra bà bán hàng chút bà vô hỏi con có đói bụng không nó nói dạ có thì lại cho nó ăn chán cơm miếng chán canh ăn hết trơn cũng còn miếng có đồ ăn nữa nó nữa tôi không dám cho nó ăn tôi sợ nó bị trúng thực cái tôi để cho nó nằm cái tôi với ông xã tôi ra bán hàng tới 7 giờ tôi đi vô tôi thấy trời ơi con ngủ sao không biết gạch bông này đáy tôi nó linh láng hết ra nhà vậy mà mở quạt á tôi nói người nó lạnh toát hết à rồi tôi sợ nó chết cái tôi rờ tôi hỏi con có bị sao không nó nó lắc đầu tắm rửa đàng hoàng rồi không có bộ quần áo nào mặc tôi mới lấy đồ của cháu tôi, cho nó mặc đỡ em sao mới tôi qua hàng xóm tôi nói người ta ăn người ta bỏ đứa bé về thôi quần áo mấy đứa nhỏ nhỏ nhỏ có cho tôi xin đỡ vài bộ tôi cho nó mặc đi được ba ngày cái tôi qua tôi nói ông tổ trưởng chứ chú ơi bây giờ cái tình trạng con bé vậy làm sao ông ấy thôi giờ cô cứ nuôi đi người ta bỏ mình nuôi luôn cái như vậy cái cứ chào hoài chào hoài chào hoài cho tới bây giờ là cháu 5 tuổi rồi đó mấy năm rồi cô dạ năm nay là qua năm thứ ba rồi đó vậy là lúc mà nhận bé là 2 tuổi khoảng 3 tuổi gần 3 tuổi mình đoán đại vậy chứ nó không biết lộ nhiêu tuổi tôi lên phường trình bày với phường thì phường người ta mới cấp cho nó được ờ, một cái giấy khai sinh tạm với một cái uh, bảo hiểm 6 năm tình dạ. trạng sức khỏe của em bé là bình thường hả, hả? dạ hồi Cô trước á, là yếu lắm hồi trước là gửi à, trường chánh quy người ta không có tắm á nó nó nó nó dị ứng da cái vì sao phải gửi tư không chứ mình không có cái, thời gian mà nó mới về đây xin ngắt lời bà xã vậy hầu như cái bệnh viện như đồng hai nó biết mà hết nó cứ lên xuống nó số quá con suốt suốt suốt bao nhiêu cái tiền mà dành dành dụng được đó quyền linh ờ tôi bỏ ra lo cho nó hết mà tới tới một cái lúc mà nó kiệt quệ tới tới một cái lúc mà đi mượn góp luôn mượn tiền góp à. là mấy đứa cháu ngoại nó cũng rất là tốt nó cũng thương con bé này có đứa con gái năm nay cháu học lớp 7 á là nó đi về là tắm rửa rồi nó cho em ăn uống nó chăm sóc cái phần mà cho nó đi nhà trẻ ờ, uống sữa thì thằng con trai lo con trai dạ. lo hết à. dạ à, tôi với ổng là chỉ có giữ gìn coi sóc nó thôi à, cũng có mấy dạ. đứa nhỏ nó hỗ trợ dạ mấy đứa nhỏ nó hỗ trợ chứ thì ba đứa cháu ngoại đúng ra tôi không ngờ tôi nuôi được con bé này á chú ai cũng lợi người ta nói thôi kệ nó chúa cho ông bà một cái bông hoa đẹp thôi ráng giữ gìn để đừng có hất hủi nó rồi ông bà có đặt tên là cho bé không dạ có đặt uh, cháu tên nguyễn ngọc tường vi mời con lên đây nào, nào con vô đây con tường vi vô đây con tường vi lên đây con đi từ từ của chân té từ từ từ từ rồi con khoanh tay con chào ờ, cô cô chú, cô chú đi con khoanh tay vô cô chú con tên gì nào con tên Nguyễn Ngọc Tường Vi. Nguyễn Ngọc Tường Vi. Con ở nhà, nhà con ở với ai? Con ở với ai? Con ở bà nội ông nội Ông, ông nội đây phải không? Ông nội đây, bà nội đây Rồi ở với ai nữa? ở với ba Ở với ba nữa hả? Ba là... Dạ, là con trai trai chú trai hả? Dạ. Rồi có các anh chị không? Không dạ. Vậy hả? Sao đã quá vậy ta? Sướng quá vậy ta? Ai mua đồ đẹp vậy? à, ừ, người của con <laughs> bé ca là con gái của cô á bé còn quá nhỏ để cảm nhận tất cả những điều đó dạ. nhưng đầu tiên thì phải nói là cảm ơn cái ờ, tình cảm của ông bà quá lớn dạ. quá lớn dành cho bé à, chắc chắn rồi đây ờ, ông bà sẽ nhận lại rất là điều nhiều cái điều may mắn à, của linh nghĩ rằng là đó cũng là cái duyên của ông bà nha à, rất tiếc là một ai đó đã để con mình bơ vơ giữa dòng đời như thế mình à, là cha là mẹ mình cứ nghĩ rằng đó là mình rứt ruột cho dù có chết sống thì mình cũng đi với con của mình cũng không trách ta biết đâu đó là con đường cùng dạ. con đường cùng rồi à, quê linh nghĩ rằng là cũng không nên cho cháu biết nhiều về vấn đề này dạ đúng rồi bây giờ bé cũng bắt đầu lớn lên thì à, chúng ta nên cất cái câu chuyện nó vào dĩ vãng để bé lớn lên trong cái tình yêu thương của ông bà với lại ba nhà à, để bé có một cái tuổi thơ rất là đẹp dạ ngọc lan thấy thế nào với một tư cách làm mẹ thì con cảm nhận thế nào với một đứa trẻ là mình mình không có mình không có quyền làm tổn thương nó với cái sự khó khăn ở trong gia đình như vậy mà vẫn cố cố gắng nuôi và yêu thương đến như vậy này, phải con rất là cảm ơn cô chú về cái hành động đó cái này cho con hỏi riêng xíu là lúc mà đem em về là ông bà phải xử lý về cái vấn đề tâm lý của con như thế nào nó nó nó gần như là nó bị tự kỷ à, nó ngồi vô một góc không nói không gì hết mà cái giấc đêm uh, quyền linh với ngọc lan khủng hoảng là không biết là nó gặp về những cái gì đêm nó cứ đạp cái chân nó nó có những cái nó hét lên thế lúc ấy dậy tôi mới ôm cháu tôi, tôi cực với nó là mấy cái tháng đầu tôi nói thiệt người muốn chết luôn chỗ uống sữa thì nó lại đi đi nó đi, đi nó cái chảy. tiêu quá nó không tốt nó không có rồi tiếp. phải một ừ, sáu bảy tháng sau từ từ nó mới quen bây giờ con nói chung là ăn uống được hết luôn là ngon lành rồi đấy